Ở đây chúng mình có rất nhiều đồ chơi, mô hình, gấu bông và cả quần áo siêu dễ thương cho các bạn fan của Hero Team lựa chọn. Dịch vụ giao hàng tận nhà kèm theo rất nhiều phần quà khuyến mãi đang chào đón các bạn.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 Hả? Có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là À anh Phong đang cosplay anh Siro chứ gì Nhưng mà không, không Nhưng phải đâu các bạn ơi Hôm nay mình đeo khẩu trang là bởi vì Mấy bạn cũng biết thì hiện tại Việt Nam chúng ta đang trong gọi là cái mùa dịch mọi người à Dịch Covid đang rất là gọi là nghiêm trọng luôn Bởi vì sao? Bọn mình đeo khẩu trang để làm gì? Là để khuyến khích các bạn khi đi ra ngoài đường các bạn hãy nhớ đeo khẩu trang vào Để có thể gọi là giúp cho gọi là gì ta Một phần nào đó chống lại cái dịch Covid này nha các bạn nha Chứ thật sự là mình gọi là thấy có nhiều bạn đi ra ra đường không chịu đeo khẩu trang cái đó sẽ rất là nguy hiểm luôn và mấy bạn nhớ ra đường phải đeo khẩu trang cho nên cả team mình hôm nay đeo khẩu trang nè để khuyến khích mấy bạn nè à, ok mặc dù là bọn mình đang ở nhà lần đầu tiên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 bơm đó vào trong cái cái cái người đó Để gọi là truyền giống như kiểu mình truyền cái cái cái, cái trái bơm cho người khác đó các bạn ấy Và sau khoảng một thời gian nhất định thì quả bơm nó sẽ nổ Và ai mà khi mà quả bơm nổ ai vẫn còn cầm quả bơm trên tay thì người đó sẽ là người thua nha các bạn nha Đấy và hôm nay mình sẽ chơi chung với rất là nhiều những người chơi khác Cho nên mình sẽ có một quy định đó chính là hero team một mình miễn là còn ai trong hero team hero team thôi nha còn sống sót thì người đó sẽ là người giành được chiến thắng và tất nhiên rồi chiến thắng thì tất nhiên là phải có phần thưởng đúng không nào và phần thưởng không phải là của mình mà là sẽ đến từ gọi là hero team sẽ tài trợ phần thưởng ok à nghe hề thấy có phần thưởng là hấp dẫn rồi ok còn không nói nhiều nữa bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào let's go chạy tôi là người cầm quả bơm tôi phải truyền quả bơm cho người khác oh no rồi xong quả bơm này truyền qua cho tôi rồi no Simi Simi nè Ok hiện tại là em vẫn còn đang an toàn vậy ơi Một thằng cầm TNT đang chạy sau lưng em Em phải chạy thôi Ê, trong team mình có ai là bị TNT không vậy? Trong team mình có ai là TNT no, không? Chưa, chưa, chưa, chưa, chưa bị Mới thoát, mới thoát nè, mới thoát nè Coi chừng, ơi dịch đấy, có một thằng chạy qua kìa dịch, chạy đi dịch Chạy đi chạy đi Có một thằng chạy qua kìa, chạy đi Ok, em sẽ nhảy xuống dưới đây Ủa Sammy Ủa, sao có người nổ, có người nổ, có người nổ ờ. rồi ok rồi tiếp tục nào mọi người bây giờ hiện tại team mình có ai cầm bơm vậy Ê! Oh no Có một thằng nó chuyền quả bơm cho em rồi Oh no no no 21 người sống rồi, trời nguy hiểm á Ê mình không bị bơm đánh mà mình bị Sigo đánh ba Trời ơi 30 giây 30 giây để gọi là chơi quả bơm nó hết nổ No Lắc ba lắc ba Ui ui lắc lắc đánh Rồi đánh ra Em chuyền được quả bơm cho thằng thằng đằng sau em rồi nhưng mà giờ đang đuổi em anh ơi No Ủa đừng gấp mình mình yêu lên mọi người cố lên mọi người cố lên mọi người Cố lên mọi người, chết rồi chưa? Ngã mấy giây nữa kìa. No, 9 giây nữa, năm giây nữa, em sắp thua rồi. Em thua rồi mọi người ơi, em thua rồi. đâu Em thua rồi mọi người ơi, em thua rồi. No. Nổ tung, phong nổ tung, phong nổ tung rồi. Trời ơi. Không cần mày Simi. À. Oh no, tôi với Simi thua mất tiêu rồi. Ờ. Oh my god. lên mọi người, có lên. Cố lên mọi người, cố lên mọi người. Nguyên chưa, nguyên chưa, nguyên chưa. Đó, tí tí với mình. Ok. Nhân mình vậy ta sao mày giết rồi xong Kairon đang phải đấu đang phải đấu với <laughs> những người trên đây rồi xong mình ơi Kairon té rồi Kairon té rồi rồi xong Kairon rồi rồi xong Kairon rồi ôi no nhanh lên cái ơi cái thằng à? tàn hình sau lưng cái kìa ủa thằng nó tàn hình nó chạy mình đang chạy mình đang chạy ui ui thằng này tàn hình đó ta có tia tia dí mình rồi phải thấy không ba thằng nó đang đập đầu này mà nó không thấy mình trời may quá <laughs> Kyron đang bị Kyron đang bị đang bị gì? Không kìa luôn, đang ngoài trong kìa. Có Sido sau lưng bạn nó cây cây. Sido sau lưng bạn đang đuổi bạn nữa kìa. Oh no. Sido sau lưng bạn đang đuổi bạn nữa kìa. Oh no. Banh chành luôn. Ủa team mình có ai sống hả? Team mình có ai sống vậy? Anh anh còn sống, anh sống, anh còn sống. Kyron Việt. Sam Sam. Ok. Rồi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Cây cây. Dính tiên đi rồi, kia dính tiên rồi. <laughs> Con đang nghĩ xuống ok ok sau lưng kìa cây ơi rồi xong cây rồi rồi xong cây rồi xong cây rồi xong cây rồi hôm an toàn quá à. mày cái này mày cái này đâu ê ủa đánh cái này mình mình đang nhìn cây đon đang phải solo với âm này rồi xong cây rồi rồi xong cây rồi mười giây mười giây mày mày mười giây mười giây rồi xong cây rồi xong cây rồi năm giây năm giây nữa cây ơi mình có sắp nguyên dạy bất dạy hay quá cây cây đon bao lâu á năm giây nữa cây ơi Trời dạ, Hay quá cay Oh my god. Ủa cay không hả? Cay cay đòn mì nổ lan, cay đòn mì cái nấu lan. Ba mà cái bị gì không ba? Ok, bây giờ tôi sẽ xem bít tôi dịch. Mít tôi dịch. K10. Ôi, ôi Ơi cay cay lại coi bít tôi dịch kìa, bít tôi dịch cháy quá. Ôi trời xong dịch té rồi. Mọi người không biết tôi vừa thoát, tôi vừa thoát khỏi cõi cõi nổ ở đâu mọi người. Cõi nổ trong vòng có 5 giây thôi. ok hay quá chị ơi hay quá chị ơi idol ơi, em cố lên ok vậy là hiện tại bây giờ trong team mình này thôi hiện tại trong team mình là chỉ còn có mỗi mui nè với lại Sammy và Mr Dịch còn sống thôi liệu ba người này ai là người chiến thắng đây đừng nhảy dịch đừng nhảy dịch đừng nhảy dịch chạy bình thường thôi chạy bình thường thôi nhanh hơn đừng nhảy đừng nhảy hay quá dịch rồi bốn ba hai một hai một tôi ta bùm rồi xong đứng đây đứng đây ôi anh đi rồi anh đi rồi anh đi anh to rồi anh to chị em mình thôi chị ơi hai chị em làm lịch sử nè ê tính ra từ nãy giờ các bạn sao mi vẫn núp ở ôi cái này ôi cái này cái đừng nhảy sam đừng nhảy đừng nhảy đừng nhảy đi okay, bộ okay, đưa đừng nhảy ơi sam ơi cái thằng đó là cái thằng cái thằng đó là cái thằng giết tôi luôn sam đuổi theo nó sam 10 giây sam ơi 10 giây nữa 10 giây nữa oh no bảy à, sáu cái bên cái bên cái bên vâng, vâng, hay hay vâng. hay à, hay chạy đừng nhảy đừng nhảy trời ơi ok à không không còn ca mui một mình ca mui sắp sắp luôn vâng vậy là chúc mừng ca mui đã là người giành chiến thắng trong trận đấu này của Hero Team. Yeah. Bởi vì ca mui là người sống sót cuối cùng cho nên ca mui sẽ là người chiến thắng nha các bạn nha. Ok chúc mừng ca Mui, mui thắng rồi. Mui, canh còn mấy mấy giây cuối mui đập là người đó được cứ riêng riêng nó chín tám bảy nhưng mà quan trọng phải đuổi kịp đó kìa bốn đập nó chị đập nó chị đập nó chị hai một một ok không sao mặc dù là mui mình là người cuối cùng bạn ơi mặc dù là mui vẫn thua nhưng mà mui vẫn là người cuối cùng sống sót trong hero team trên mui sẽ là người giành chiến thắng nha bạn nha rồi ok chúng ta đến với trận 2 nào let's go rồi ok trận 2 là gì đây cái gì vậy ủa gì vậy nhà máy nhà máy hình như cái này nhà máy nhà máy sao ban đêm máy này chơi giờ chơi luôn chơi chơi luôn cái trò đầu tiên thì chơi, nhiều quá oh my ừ. god oh my god tôi không biết là tôi có giành được chiến thắng hay không đây chứ từ nãy tôi thấy là tôi hơi chơi hơi bị núp cho nãy rồi mình chạy trốn dở lắm em chơi mình cái gì quá em à. chơi gì cũng bờ rộ ta ui ui trời tối hả map này là trời tối nha trời tối trời tối trời tối trời tối có sim thì phải ơi em sẽ học theo bí quyết của Sammy đó chính là núp là trên hết ok em sẽ đúng núp. rồi núp là nó, nó pro lắm tôi núp một góc mà quá trời người luôn quá trời người không biết tôi luôn mình mình mình nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy là nhanh hơn đây mình chạy nhanh hơn đi chạy chạy chạy chạy nhanh hơn khi mà cầm trên tay thì chạy nhanh hơn anh từ bình thường là nhảy nhanh hơn đúng không không anh anh chạy anh từ cái nhảy oh no em bị tt rồi no ủa sao sao em em ủa chị em thôi hai chị em mình cùng chí hướng đi chị ai à Oh my god, mình đang chế, thành có một lâu rồi hai tụi có hai tụi nó đi đừng có đi ra mà nó nhìn tôi nhìn tôi nó nhìn tôi nó kia kia ép ờ, lên đến nằm đây đây trời ơi đang livestream trực tiếp luôn nè ôi thôi sao thôi sao nó ra nó ra anh lộn, anh lộn dưới ôm um, um xèo luôn Ôi trời ơi, pha cuối vậy mà em chẳng chết chứ cây thế à không Cận sao không Cận chơi gà gạo vậy? Chết hoài vậy? Không vậy Cái đầu, cái tôi cái đầu, tôi tôi Ủa, sao mình lại biến thế kia đi vậy tôi chơi dở thì nó random mà đâu ra mà mình có cho mình random á ê tính ra tôi quay video cho bạn fan xem mà lần nào tôi cũng là người chết đầu tiên sao tôi thấy nhục nhã quá thầy thấy không thấy không địch không thấy là mình người ta sẽ không thấy mình Ủa, người mình có dịch vẫn còn 30 giây lần dịch đây không sao vẫn còn 30 giây cứ bình tĩnh cứ bình tĩnh thằng đứng ở đây cả ba thằng đội đi ti đánh gì nữa <laughs> ơi tính ra là mình... Camu với Sammy thông minh quá ha chui đây nấp rồi sao Ủa, đây nấp sao vậy đây nấp sao, vậy? trời ơi sao chai chết nhanh vậy này khoan nha còn tôi à chai à. chết rồi chị em đứng bàn chị em đứng bàn gì nãy mình bỏ ra mất mình mình cầm tiền thì mình bỏ qua cho Simi mà chứ mình đâu đuổi đồng đội đâu mọi người đi đuổi thằng khác đi chị em tương tàn rồi chị em tương tàn rồi lượng khác lượng khác không giờ không anh cái này là trò chơi là chơi đồng đội mà trò chơi này á là trò chơi là hero team miễn là người trong hero team thôi chứ không có tính những người bên ngoài cho nên là chỉ có hero team mới gọi là đánh nhau thôi Ủa lên Sam Ủa anh Sam Tại vì nó đuổi Sam Ok, ok, oh ok, chịu đứng lại Kiểu gì có tao phải chết chắc chắn sẽ có người phải chết 5 giây nữa 5 giây nữa sao ơi cố gắng truyền tiền tiền rồi xong rồi chết Sam giây nữa 5 giây nữa sao ơi cố gắng truyền tiền tiền rồi xong rồi chết Sam ơi Bùm Ôi em này quá quá Ok bây giờ còn Kairon, Simmy với lại là Camui dạ. Ok anh em yên hả? Vẫn còn tôi, tôi sẽ đem lại à, vinh quang cho anh oh em Oh my god Rồi Simmy Đừng chết luôn mất này có đâu có My đã trở thành người được chọn Chu đít mặt nhau kìa Sim 15 giây nữa 10 giây nữa em Ủa đây không sao Chạy thôi chạy thôi chạy thôi Ấn đi Sim Ấn Chu đi Sim Chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy Kịp không đây không kịp rồi Rồi xong Ôi Trời ơi xin đập trượt xin đập trượt Xin chia buồn cùng hàng xin mưa dưới cài Anh em yên nhá Mình sẽ đem lại vinh quang cho anh em Thôi anh em cố lên Tụ hợp này Cái đòn đang nứt Cái đòn đang nứt này <laughs> Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây Ui trưởng kìa À anh em mà đôi ơi Cái đó đang nấp Cái đó nấp kỹ vậy Ôi trời ơi Sao sao sao đồ cắt quy hình vậy Lên tầng rồi chị nó lên rồi nó lên tầng rồi Thôi cắt quy đi Lên tầng rồi nó tầng gì lên tầng như nào Lên sao lên sao lên sao lên Đâu Được rồi bạn ơi Đúng rồi Chết chạy vòng tròn kìa Trời ơi bà chạy đâu rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi anh em thấy không mình cái này là bích quang vĩnh biệt cô tất kê luôn á trời vâng Bông Vô Sức từ thiên đường rồi Vâng, vâng. vâng. Còn Kairon thôi, Kairon win rồi à? Vậy là trận này Trận này Kairon là người chiến thắng nha Ok bây giờ mình nha, Bây giờ mình tính thế này nha mọi người bọn mình sẽ chơi 5 trận bọn mình sẽ chia ra là hội anh em và hội chị em chỉ cần một người trong hội chị em thắng thì hội chị em sẽ chiến thắng còn một người trong hội anh em thắng thì cả hội anh em sẽ chiến thắng ok và hiện tại bây giờ hội anh em và hội chị em đang làm một điều ok Em trong này có hero brai nha tôi thấy có hero brai hero brai hồi nãy á mọi người biết không hồi nãy mình chơi là do là mình chạy ra ngoài sớm quá cho nên là bây giờ mình sẽ tìm chỗ mình núp mình nghĩ rằng mình núp để mình giữ mạng để là chắc ăn nhất dù gì thì mình cũng không nên là người phải chết đầu tiên vậy đã chứ cho núp dịch rồi sao rồi trận này tôi lặp đi đầu tiên rồi vấn đề là cái map này nó không không còn chỗ núp với mọi người ừ cái này núp rồi nhìn nó cái này không có chỗ núp đâu thì mắt này chắc chắn mắt chạy thôi mắt này mệt nha mắt này nó không có một cái chỗ núp nào hết luôn á May quá, nãy cái thằng ti chạy ở chỗ phía em may mà em chạy kịp. Trời ơi, ba mình thì bao ông TNT vậy. gì mà xui vậy? Ê, em chỉ Rồi. mọi người cái này dễ hơn nè, mọi người bấm F5 á, mọi người nhìn mọi người bằng góc nhìn thứ ba, xong mọi người nhìn nhìn xung quanh mọi người sẽ dễ canh á. Rồi, dạ, rồi, dạ, dạ, mình mới vào. Trời ơi, chắc bố luôn, chắc bố luôn. Siro à, Siro đánh mình à tên mình, ôi team mình có có Camui, Simi và Siro là là TNT luôn nè. Simi và Keron nguyên cặp luôn. Ôi, dạ. tôi sống sót mọi người ơi. Hay quá. Em nguyên cặp luôn nè. À? Thằng mất dạy. Oh no, em bị nó đánh rơi rồi. Trời ơi, đánh nhau rồi, nó đánh lộn rồi mọi người ơi. Rồi xong rồi TNT rồi thấy tôi rồi. Không, em em là em dịch à, là em. Ừ là em thì anh cũng chạy. Không, em sẽ không quấn anh đâu tại anh chăm hỏi anh em mà nhưng mà thằng kia nó đuổi em cả ơi. À! No. No no no chết rồi chết rồi chết rồi chết đi ok em đánh được đó rồi em chạy đây may quá ơ nhưng mà mấy cái thằng tiên ti nó chạy nhanh hơn một mình cho nên mình chạy khó anh ơi nó bằng cái mắt này nó không cái mắt này nó không có một cái chỗ nào để núp hết luôn á trời đúng rồi nó rất là xui nha chúng ta chỉ chạy thôi làm ơn cho tôi win trận này đi mọi người ơi đừng đuổi mình nữa mọi người tôi ăn đất cùng ai thế hello dịch dạ, em sau lưng dịch là dịch Phong ơi Phong đừng cầm TNT qua đây Phong oh, ơi Một giây trời ơi một giây trời ơi trời thề luôn á ông chết sớm luôn á cái cây nhất cái cây nhất là còn một giây chết nó bạn hiểu không cười luôn tự nhiên biết thành tin đi táp trời còn sigo à? rồi xong dịch bị phát hiện rồi anh dịch bị phát hiện rồi em cho em cho đây là có hai thằng đây là tham ba thằng trong trong chưa có một thằng bà nội đó sao luôn sao luôn sao luôn sao luôn dịch, dịch đây đánh nhau dịch ơi nhất định phải thắng nha dịch nhất định phải thắng hội anh em mình phải chiến thắng nha cố lên nội chiến đang đang đang ui cái, cái thằng này cái con này giữ giữ mạng sống môi môi giữ mạng sống môi trời nó bắn con này canh canh canh sam canh sam canh con này canh con này đánh nhau rất là căng thẳng ở bên đây nè chạy theo con đấy chạy theo con đấy thôi mọi người mọi người cầm mui cầm mui chạy ra đây đi chạy theo nó đi chạy theo nó đi chạy nó chạy theo nó thôi chạy theo nó thôi sam đừng đánh nó nhảy rồi chạy theo nó con gì này rồi Ôi, không chạy đấy mà đánh đánh ui ôi combo ô đem đi rồi hỏi cho em chết hết hả yeah vậy là hội anh em được hai điểm hội chị em được một điểm nha hội chị em chết hết rồi chỉ còn có hội anh em thôi công không tại vì hiện tại là hội chị em đang ba người hội anh em bốn người á ừ ha dạ, đúng rồi giờ mới đi giờ mới đi mới đi luôn có mi mi ba vậy thì quá bất công rồi vậy là không được thôi hay là mình tính cây cho hội chị em được không <laughs> thôi bây giờ như thế này đi bọn mình sẽ tính theo gọi là năm trận và người nào thắng trong hero team người nào thắng được nhiều trận nhất thì người đó thắng ok mình quên mất là hội chị em để cô quay hội chị em cho ok vậy bây giờ nha ok vậy bây giờ nha mình sẽ cho siro qua hội chị em cái này là rô tự nói nha ok rô qua hội chị em nha đây là trận hội chị em thắng nha không anh trận này không tính trận này không tính trận này không tính trận này mới bắt đầu luật không tính ok rồi trận trận tiếp theo nào vậy là coi như là <laughs> hai cả cả hai đội vẫn ờ, hòa đi ok hội anh em chắc một người nha các bạn nha hội anh em chắc người nha tại hồi nãy mình không để ý mình tưởng là hội chị em vẫn đủ bốn người ai về đó mới có ba người thôi ok rồi ok trận tiếp theo nè ui trận này có bắt cua luôn hả ui bắt cua thì chúng đỉnh nha tôi mới bắt cua được cái hai lóc thì tôi té rồi mấy ông hiểu rồi cái độ gà của tôi đến cỡ nào rồi đó trận dạ, này nha trận này là dạ. tôi á trận này là tôi nhất định là tôi sẽ chơi theo kiểu tôi là Ủa sao chậm vậy sao vô chậm vậy cái đó Sim là sao lên game nè chị đi chuồng game nè Sim bảo vệ tôi đã nói là tôi trận này tôi sẽ kiếm chỗ nấp mà tự nhiên cái ông nhà ông quýnh tôi vậy chơi kỳ vậy mấy ba trời ơi đi ra em gặp cái thằng đầu đội TNT chắc tôi chết quá trời ơi nhìn nó nó nó nó nhìn nó sáng sủa hơn rồi đó map này nó giống như kiểu gọi là map parkour không em thấy chạy giống rồi có thằng TNT sau lưng map này map này không lách được đâu nha khó nha Ừ, à, ờ, lát được, bấm này lát được, bấm này lát được, bấm này lát dễ, bấm này lát dễ, bấm này lát dễ. Ok, mình sẽ đứng ở trên đây. Hello rồi. Ngồi. Ui, cái đòn dẫn ăn TNT lên đây chia cài. Ngồi hả? Mình đang đứng nấp mà trời ơi No no no Có em vậy coi gờ xong xong đi bye bye Bum Cày tí nha Ôi trời em ơi Sammy không sao hỏi vậy là coi như là hỏi à, hỏi chị em còn ba người hỏi anh em còn ba người mà nói chung là team hỏi anh em đã chấp hỏi chị em một người rồi ok rồi bây giờ nha em nhìn anh kìa bây à, giờ mục tiêu á mọi, người, mọi người biết mục tiêu là gì không mục tiêu không chỉ là giữ mạng mà mọi người còn phải kiếm tnt để chọi qua cho hội chị em để hội chị em bị tiêu diệt càng sớm càng tốt hỏi anh em hiểu không nào ôi dịch kìa ôi no dịch nó bị đổi <laughs> dịch nó bị đổi tnt rồi no dịch bị đổi tnt rồi nhưng mà đừng cái thanh giống như anh em nào anh em ok chạy chạy chạy cây ơi ba chạy chạy chạy chạy chạy chạy Bùm. No. Rồi xong. xong luôn. Dịch anh dịch đi rồi. mọi Đỗ Lan em có rất là nhiều người. Anh canh thời gian đập là ấy nhưng mà còn phải đập cho nó văng ra xa nữa. Ôi góc xếp kìa, nút kìa, nút kìa, nút kìa. Chạy, Lợi Ân chạy bây giờ hỏi anh em hiện tại còn mấy người? Cái Sao mày xanh mình đi Ê cây sim sim mày sau lưng kìa cây sim mày sau lưng kìa cây Quất sim nhanh lên cây Rồi cẩn thận em ơi lên sim ơi Sido cũng được Sido cũng được tại Sido bên hỏi chim em No Rồi xong cây đón Sido đều bị TNT trên đầu luôn rồi ba người ba người đang bên dưới quýnh nhau ok yên tâm vẫn còn 25 giây đựng còn khá là lâu cây đo nhưng có thể cầm cự được của anh cây rồi, rồi chạy mình, mình, mình, mình, mình, mình, tôi thấy trận này căng thẳng quá trời ơi chắc hội à, chắc... Ê, cái thằng quỷ TNT mình có đánh nó ngoài vậy chắc hội cho em một người cho nên là là mình cảm thấy hơi bị căng thẳng các bạn ơi 6 giây kìa 6 giây năm bốn ba hai một tiên đi nha hai một tiên đi nha hay quá trời ơi hay quá cái ơi hay quá hay quá trời ơi hay hay hay hay các bạn ơi các bạn thấy gì không Kairon vừa mới canh phút cuối đập TNT vô người Siro luôn hay quá Kai ơi mình tự hào vậy bạn ơi đẹp vòng của tôi trời ơi ơi Camui kìa không muốn làm như thế đâu cơ ơi tôi thấy Camui tôi thấy còn Camui này còn Camui này chỉ còn mình Camui thôi Kai còn còn mình Camui thôi ôi ôi đừng nhảy môi đừng nhảy môi ôi không đi bình thường phải nhảy khi nào cầm tiền à. lên sẽ nhảy sẽ lưng sẽ lưng sẽ lưng đập thằng FK đập thằng FK trước xong mua chạy Ủa khoan khoan khoan khoan khoan Mua cái màu rồi Mua cái màu rồi vậy là hội chim chết hết rồi đúng không Còn hỏi anh em thôi đúng không Yeah Hỏi anh em win ok bạn ơi vậy là hỏi anh em mới được hai điểm và hỏi chị em được một điểm nha mặc dù là hỏi anh em đã chấp hỏi chị em siro rồi là pro nhất team mình rồi vậy mà hỏi chị em vẫn thua ôi non non non non non vậy từ sau chứ trước cho mình xem Giảm thách thức của chị em hả không chết được không chết được <laughs> ừ nhớ đâu đó nha à, nhớ nha nhớ nhìn nó cổ cổ à. tự nhiên tí nữa hỏi chị em tự nhiên tí nữa hỏi chị em ngắm mỗi mình mình ôi rồi tôi biết đi rồi được, cái gì vậy? Hả? Ê, không phải là cai đứng đang đứng ở cạnh chỗ chị chứ, đúng rồi nè <laughs> đó em em em em đâu vậy? Ủa đâu em chị đâu vậy? Cạnh chị luôn á Chị đứng đây em nè Where you? I don't see you Hello à. chị Hai Một Ôi, no Thấy chưa? Trời ơi, tôi canh, tôi canh còn 3 giây tôi đặt tim tôi vô người nó mà nó đánh tôi rơi xuống trời ơi cay thế nhờ tôi canh còn ba giây nữa thì tôi đặt tim cho người đó đứa rồi cay à rồi phong cờ sai nãy chứ phải đầu mi đấu mỗi cay thôi còn mỗi cay thôi lưng cay có bao nhiêu tin tôi đè vào người cay hết còn mỗi cay thôi còn mỗi cay thôi đi anh đi cho người khác thì ta muốn chờ cho cay ôi trời ơi thắng rồi thắng rồi thắng rồi tôi sẽ hy sinh Cố lên ơi, cố lên Nó trượt ra thì Kai cũng bị dính rồi Oh no, Kai ơi Cái này không được rồi, không được rồi, không được rồi Tôi phải đi chỗ khác rồi Kai <laughs> ơi là Kai ơi Kai đi rồi Kai ơi Anh nói mất vậy Mình đang vậy 10 giây 10 giây 10 giây 10 giây Kai đi rồi Kai đi rồi Hay quá hay quá hết chị No sao lưng Kai Bộ đi no. no Kai đi rồi Kai đi rồi Hay quá hay quá hết chị No sao lưng Kai ok bạn ơi ok vậy là bây giờ chỉ còn hỏi chị em sống sót thôi trận này hỏi chị em thắng hai điều ok trận tiếp theo rồi ok bạn ừ. ơi và hỏi chị em và hỏi anh em nữa là hai điều rồi bây giờ trận này là trận quyết định cuối cùng nè để coi đội nào thắng nè Ok bây giờ mình nói nè Hỏi anh em Chúng ta không thể nào thua được Chúng ta hãy tìm mọi cách núp núp hết hết sức có thể đi Em nghĩ rằng em sẽ chơi khô máu Nhưng mà bây giờ em nghĩ lại rồi Để chiến thắng chúng không ta phải núp thôi Nãy giờ dạ. em đặt ra nhiều kế hoạch lắm Thôi em toàn chết đầu tiên đấy Cứ thế mà chạy được không <laughs> Không chết đầu tiên rồi <laughs> Nói chung cứ vô là chạy thôi Cứ vô là chạy thôi ờ, ờ, Có kế hoạch đi cho ờ, Ok ok Anh em nói là quê quá Ôi ôi Cái gì mặt dữ vậy trời Vào cái đó vào vào vào vào vào vào vào vào vào Trời cái map này, map này map gì vậy trời? Không biết map này à, map, map này là những cái sao trên cao. Ơi đó đó. Có cái đằng có cái đằng hồi nãy nó đánh mình. Sim, thằng Sim dưới đây đúng không? Sim đây đúng không? Cái gì vậy? Nó còn. Ok, còn hai player. Ui trời ơi, có thằng cầm TNT đứng gần em mày cái. Ok, mình vẫn đang mình vẫn đang an toàn. I'm still alive. No! Rồi, I'm still Tôi vẫn nấp, tôi vẫn nấp, tôi vẫn đang nấp. Tôi vẫn đang sống, tôi vẫn đang sống cái gì vậy nó đánh mình hoài vậy ủa tim mình cài à, chết chưa tim mình cay dạ. chết chưa mình đứng chung ấy cái gì không cho mình bốn trời ui nó càng cầm tí tí tới rồi rồi chạy chạy cây roi với lại một thằng trên kia đang đấu với nhau bạn à ừ. bạn không thác được anh bạn anh bạn là người sáng lập ra game gáp đúng không đúng không dạ. em đang đánh nhau với nó rồi nè tôi thấy nó tàng hình rồi Ui, <laughs> nó đang lắc đầu quay xin em anh à phải chuối em được một cái áo giáp wow ủa từ áo giáp nó áo giáp gì vậy áo giáp hả ờ Nói cái đó là áo giáp cái đó mặc vô là hình như là bọn nó bọn nó đụng với người mình ủa thằng áo giáp nó là áo giáp gì hồi áo giáp hả ờ cái đó là áo giáp cái đó mặc vô là hình như là bọn nó à. Nhầm nhầm Ok ok I'm still alive Có lên mọi người, có lên mọi người à, Được được được, được trí á, được được Ok, chị em chết hết chưa? Còn Sam còn Camui Siro cũng luôn lô Chí rồi chú Phong đừng chung một chỗ mà Không đi rồi, không đi rồi chị tôi ngu à, ừ, tôi ở đó tôi ngu tôi ở đó cho bà đến mà đánh tôi nó, ờ, nó chạy xuống rồi nó chạy xuống rồi chạy ngược lại mày à. đứng còn bảo đi mày mày nhìn thấy tao thì mày đừng có chui đít <laughs> cắn cắn nó luôn sao cắn nó luôn cắn nó luôn cắn nó luôn cắn nó luôn mấy bạn ơi từ Anh... nãy giờ vị trí này vẫn là ừ. vị trí gọi là an toàn nhất của mình từ nãy giờ căn thôi sao căn thôi căn thôi căn căn còn mấy giây á căn còn mấy giây á căn còn mấy giây á được không chạy được đâu không chạy được đâu không chạy được đâu căn thôi căn thôi mười chín căn căn căn tám bảy sáu năm 4 3 2 1 Ui, may quá. Tàn, oh my god, god. hội chim vẫn còn ba người, hội anh em chỉ còn hai người thôi. Có ai rồi? Có em ở đây rồi. Caron anh ạ. Cái ừ. em đi rồi anh ơi. Au Vinh vĩnh biệt cụ. Đi là gì? Ui, tôi thấy tôi thấy Sammy đang bị hoang tin TNT cầm vô. Trời. <laughs> em bận đây bận ừ, dạ, đúng, rồi, đúng rồi đúng rồi vô đó phòng đúng rồi đúng rồi đúng rồi vô đó đi chính xác sao bị chiều hoài luôn á trời thấy sammy bị một thằng cầm tnt đuổi mọi người ạ ui thằng này không được không Oh yeah, chỗ này thật là an toàn Tôi đã không bị gì hết Tôi thật là an toàn à. Tám, <laughs> bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Bum Sammy bắt đi hai điều rồi, hai điều anh ơi hai điều rồi một người nữa một người nữa một một một hàng chết nữa là tới này tb á ô cái này cũng rô cũng được quá nha Tên cho vui cũng ổn nè à, trong này em nói chứ thanh thanh thanh thấy thì em ghét thằng đó luôn á thằng đó à, mọi mọi ờ, người à, nói chứ nhá thanh rồi xong rồi xong rồi xong người đó nó phá đó chuẩn bị chạy đây chuẩn bị chạy đây dịch ơi đừng đừng chưa chưa chưa chưa phải chạy game sớm càng tốt ôi đâu dịch rắc game hả dịch dịch bay màu cái rồi cái gì mà anh bị lắc kim vậy anh bị kích chứ không phải bị lắc game anh ở ngoài sảnh này anh bị kích ra khỏi phòng ấy chưa nhá thằng ông ông đầu xanh ông ông đầu ơi, có lem ơi ok yeah. em sẽ đuổi em ơi em sẽ đuổi em ơi em sẽ đuổi em ơi dù em cắn chết còn phong thôi hành phong hành phong vô em cắn chết thì em đuổi em chị theo tôi vô ui ơi có lem ơi chạy đi chạy đi <laughs> No Tôi thấy trận này không công bằng Trận này dịch bị ao ra Tôi không tính Tôi không tính trận này Tôi muốn chơi lại Tôi muốn chơi lại Tôi muốn chơi lại Rồi Hai màu No không tôi muốn chơi lại trận này tôi muốn chơi lại trận này tôi muốn chơi lại trận này không công bằng một tí nào hết thôi sao mà mình đàn ông có chơi có chịu không ơi chết à Vậy ta nhớ rằng là tất cả tại anh cho nên team mình thua đó anh Thời luôn á, các bạn biết không Hai trận rồi, ông dịch bị áp, ông dịch đã bị kích ra hai trận, tận hai trận luôn các bạn ơi Chứ không phải là một trận này đâu, hai trận rồi Cho nên hội chị em rồi được điểm luôn, tức quá mà Tất cả tại dịch Yes, win, yes, win, win Ok các bạn ơi, thôi nói chung là trận này thì coi như là hội chị em thắng coi như hội anh em xui đấy bạn ạ Anh dịch, nè, ờ. máy tính anh dịch xu quá chén ghê Ê, tính ra là mình mình là người bị kích vì afk là mình không biết luật chơi game là mình vô tình nó cái thằng cai nó chết đầu nó không bị nói gì nó cứ đít mình <laughs> thế nên là mình sẽ không mà không anh <laughs> thà rằng người ta cố gắng tay chơi game ta chết còn đỡ hơn là gọi là chết gì luôn ờ, à không em xin lỗi <laughs> em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi anh em xin lỗi anh em xin lỗi anh rồi ok bạn ơi thì coi như trận này á thì à, gọi là hội chị em để giành chiến thắng rồi nha Thật sự lần nào ừ. chơi game hội anh em cũng là người thua á Tôi không biết sao á nhưng mà ok Cảm ơn các bạn đã xem video này Nếu như bạn thấy thích video này đừng để, đừng quên để hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình Và các bạn cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của anh Mr Dịch để xin lỗi anh Dịch cho mình nãy mình lỡ mồm <laughs> Ok thì nếu như bạn nào thích cái series gọi là cả team cùng chơi game này của mình thì cũng đừng quên hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nha Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau バイバーイ